về biết bạn anh anh mà mấy đứa nó bé ông lớn trong ly nè rồi ba chưa tốt nét kinh mà là luôn á nói hoài luôn á về cái tập này cái đâu đâu có ở đâu vậy móc ra bỏ cho tặng ý còn nãy liền chỉ cho nó là nhiều Ồ, cái bài này phong đẹp lắm Nó tự phân á Giỏi vậy? Ừ, xong rồi em chỉ chỉnh, em chỉ chỉnh lại chút xíu thôi, cũng ân nữa còn Ân hả? Giỏi ta sợ nè sao thi đúng không đỉnh nếu mà bây giờ xịt con mắt nó là nó bị nó, nó bị một con cao sẽ con một con cao một bên thấp để nó đang cao thấp mà xa là đang ờ, học toàn thân với cục nói cô <laughs> à, đàn em nheo nhóc rồi pin đi quay sát lấy nét bây giờ bây giờ sửa thôi tối hù lấy nét gì nó đâu qua đây má ơi còn tay này nữa. trời ơi không rõ nét của gì rồi thôi ra cái đi Ồ Sao đuổi biết em hả? Ờ, ờ. Chắc kia rồi Cái đầu cái đầu gì nào không? Vậy thôi Vậy không? Đi nhẹ Cái dài xuống mình cái đầu nó kéo theo Đúng không? Cái dài xuống cái đầu nó kéo phải cố tình ừ, bởi vì cái trục nó cố tình nó đã lệch rồi bây giờ bây giờ như vậy thì bên mắt trao nó thấp nè kỳ nè thì sửa anh nhân mẹ làm cái mắt này rồi bây giờ sửa lại thì mắt từ mình á bây bây giờ cũng mắt này độ cao cho mấy người ra ngoài ngoài ra luôn như vậy mà Điểm rồi, dạ. Nhìn thấy hai màu Như điều đẹp như ai với gì đây bay vậy cô quay quay hồi có đứa bị bỏ xe buýt bỏ kêu ráp gì Thực ra đó là cái kỳ vẽ của ngày xưa Ừ. dạ đúng trời cái thịnh nổi dư luận ngoan nhưng mà thì bắt nói vậy chưa dạ mở cho em please đi về bây giờ con tám rưỡi rồi cho em chị vô tí nó về nào kia sớm nha không về cũng đủ biết không về cũng đuổi à lấy cái cái cái cái cây xua đuổi á cái đứa này nó mua cây xua đuổi giờ lắm à dạ không thôi hình ra đẹp thật thôi cô à chết đẹp luôn đúng rồi nhưng mà đâu cái đẹp đâu đâu gái đâu quay quanh vậy à gái gái đây rồi lên đi phải gái đúng cô <laughs> sao cô làm vậy hai dạ. chị đẹp cái đẹp lắm đi dạ. Thôi vậy nha anh là hay chơi Uno mà chẳng gì Láo thì Tội này phải xử này Thanh hay còn gọi là Thanh Đê Đê à, Thanh à, tích Hai đứa luôn đứa cháu <laughs> Đứa thật, đứa thật Thanh à, đứa thật và tích cực Thiệt không? Cả hai của nhau rồi. nhau Một rưỡi rồi. Sắp rồi đó, nó đang ren ren giờ đó. còn lâu lắm chứ còn phải thu bài nữa mặt ngơ ngơ thôi hello sao rồi sao rồi sao rồi sao rồi vụ gì ờ, kem lọ xíu ờ, cái gì cái gì phong nói lại là dạ. sao lượng uh, cổ lọ thầy cổ lọ hả nhưng mà cái mặt uh, hơi nhăn nhăn xíu là trung niên đúng không dạ đi ra rồi ra giùm chị luôn nha ủa đi ra luôn hả cái bà này đây đứng này em buông tâm vô của qua cũng xém dạ, buông em không đi chứ tâm vô lắm dạ, vậy hơn hả sao mà mấy anh khách nó khai liên tục kìa ừ, ừ, ừ nó bé quá không nghe sao sao dù gì dù gì sao thầy sao nó lại nó à? nó bé quá ghê à thiệt tao nó vẽ thanh niên tốt mà dạ đó chưa nói là ra nam trung niên đấy không nhưng mà có nếp nhăn không có thầy nhưng mà ít lắm ít lắm một à, cái với cái hai cái hả nó có hai cái rồi mắt có chồng không mắt mắt có con người không có lõi hay luôn mà chỉ tóc y chang luôn để trang có wow hên với hổng học lắm được xíu trời gì chúng tủ rồi chắc đợt này tăng nó không chơi điện thoại luôn á thì má à, em thấy nó giống cái tượng uh, gì đó hải quân của bên anh đó hải quân à đúng rồi đúng rồi ý là giống tượng nó không em giống tượng hải quân bên uh, bên tây bả kia bả kia đứng dưới kìa cỏ lọ chứ mấy ta có cái ta cái này mà cái còn má giống giống tượng hải quân chứ hả ở đây học tự Thái Quỳnh có cái, ờ, cái, cái ngôi sao cầu á bị nhiều á chết ra chưa ta chắc sắp ra còn để coi nào thấy cái ờ, này quen quen ờ cái quen thiệt ủa em mượn á em mượn lớp hả? mua hả dạ. vé của anh nhỉ mua trăm mấy thang lơ em cũng xài cái này nè tay quen quen nhỉ bên bên bên mình cũng vậy kìa ờ. đó đó chung bé kịp giờ không Dạ kẹp thầy Có vẻ nền là đầy đủ không? Đây đi, đi rồi Thầy coi thì ông kêu là Chuyện hình chắc quá nhưng mà lên màu không kịp Ăn quá trời ơi Hy sinh xí Hy sinh xí Cô cần ghế treo kèo chắc mốt là phải ờ, làm cái biển à, à, không ờ, tôi lấy cái dễ nè hả sao có ai đi chung nữa không đâu ai, đâu ai đi chung đâu đâu đâu ý đâu, ý đâu. đâu rồi đâu rồi à đây đây đây ngon không? hả? Tưởng ngon không? Sao? Ngon Tưởng sao mà ngon? Um, tưởng nó là hợp thể của cái ông cụ của lọ của trụ á ờ, cái mặt cũng đẹp trai vậy nó cũng sớt ra là sao nhưng mà cái áo là cái áo có cổ áo có cổ nhưng mà đổi hả cái ông bộ đội đúng không dạ à. ông ở đây mắt ờ, có con ngươi nọ đồ đúng không dạ dạ có con ngươi luôn y chang cái tượng này luôn á cái chảo à. đỉnh được cũng quá dễ nói chung là em tưởng là vô cung kính ai nhà cầu cao có kính trời mừng em, em rồi sao rồi sao ờ, dạ đúng y như thầy đến đề đúng không nam trung niên đúng không đúng luôn đó là hai thầy kết hợp luôn á rồi hai tự kết hợp lúc cùng sao tự thấy sao dạ lúc không lệch kiểu có cục quá trời mấy bài luôn mà mà lệch nữa là thôi tôi thua luôn á cô em tưởng trách nhiệm mà giờ em viết góc nghiêng không không dạng góc nghiêng không à có à? lịch mặt không nhá là do em em dạng góc nghiêng à do dạ, em dạng góc dạ. nghiêng bé à không có mấy bạn ngồi ờ, ấy hết trơn rồi em che không được rồi em ngồi à, xong cái em lấy góc chính diện dạ em ngồi góc hơi xéo có mà mà vẽ chính diện à. tất nhiên phải nghiêng rồi cô <laughs> em ca lắm luôn á em nhớ em nhớ hồi tượng phải quân hồi trước đó là cô nói em bị lệch phải không cái này bụng nó cũng to vậy đó cho nên em ca giữa luôn không lệch vẽ có sáng tối lớn thấy ánh sáng trong thấy, trong lớp em thấy. rõ không dạ thấy được tức em ngồi có hành lang hay là cái bên mặt sáng là em ờ, hơi sợ thôi cái bên cái bên sáng vô là em hơi sợ thôi yeah. Dạ. yeah. Dạ, ánh sáng tán loạn luôn em tán loạn thấy ổn hơn thấy ổn thấy ổn tổng thể thấy ổn thấy thoải mái đúng không đợt một giống như là nháp thôi đợt hai đúng là chính gì ánh sáng tạc ngang vậy thôi chúng thôi chúng bài luôn rồi cái số mặt ngang đủ nguồn ánh sáng luôn đủ luôn ở ờ, ánh sáng ngoài tự nhiên này hắt vô qua cửa kính rồi phải không rồi ánh sáng từ cửa kính nó chá rồi ánh sáng trên nó mà một đống đèn nó chả xuống nữa đó thì nói mà ngon ngon lành rồi tao nó đi phòng nào cách em không em không nhớ không ngược lại em ba em ba hai nó em ba Ê, nó hồi ý là về lớp hay là về phòng? Dạ Rồi em về phòng hay là về lớp? Em, em tính chạy về lớp luôn á, mà cần mà không biết về lớp nè Rất về lớp nè Đấy là hồi chờ anh Tân ra xong cái chụp hình ha Chụp chụp tấm hình kỷ niệm Chụp tấm hình kỷ niệm ở ngay cổng trường rồi ờ, Quá về thôi trời ơi em tưởng tôi vô ờ, gì không được mấy đồ màu em muốn cái áo trắng vô giờ chị mẹ màu là do muôn màu chị ơi vậy hả muôn màu là cấm không cho cái mặc áo ờ, mang băng này nọ à em không biết nơi miếng áo trắng vô cái tay chị em che che che bởi vậy bình thường ý nó mặc áo hồng hồng cam cam á ủa không mặc áo có cổ à ờ tự nhiên xong lên mặc áo trắng gì đâu ra giờ mặc áo có cổ chứ nhìn nhìn giống con nào nói chừng nó hồi mãi nói chuyện cái tân đi qua <laughs> không nhận ra luôn mà nói chuyện có tân đi qua luôn ngon trời có học trò dễ thương như vậy còn gì bằng trời ơi có một có, có một người cô dễ thương như vậy còn gì bằng không đứng mình tự nghĩ không lẽ loi rồi giận giận giận rồi giận giận núp cái gì quay cho vui Tân ơi Tân ơi Hả? Nói gì vậy? Dạ. dạ, em coi mấy cái uh... Dạ Anh đang ngoài cổng dạ. nè, em đi ra cổng quẹo trái Đừng không có thời gian Nghe nghe, được có Nghe dạ. Ra rồi <laughs> Ra nghe Ba nha Ra ra cổng quẹo trái có thầy cô nữa Ai vậy? Ủa quẹo phải chứ, quẹo phải, nhầm nhầm nhầm Tân rồi à Rồi rồi rồi rồi rồi Nó đang ra tới rồi gọi là gì ta tăng mẹ kể gì gọi là gì ta tăng hero <laughs> ê tăng nền tăng nền không có cho đâu ăn à, kìa để có kiến đó trời ơi ngựa giọng em hai đứa trời tăng nền ngựa ghê luôn lại quá đã đi ra một mình không ai đưa nước luôn hết trời à, à, ra sớm mà chị cô đón cái thầy đón luôn vui ừ, cái đứa đi trước em nó được ly nước ủa vậy hả sao được không được thầy ơi ngon à, ngon hơn nó nó giống cái còn à, cổ cổ lọ vậy ngon hơn trong lớp không à, em lên được cỡ ông già trong lớp hả trong lớp được cái cổ chua hơn còn này thì cái mặt có nếp nhăn à vậy rồi em à. chọn đúng lớp sáng của em luôn à ngay cái góc cũ có để bà ra xa thường xuyên không có sao nay ra ra trễ vậy lâu vậy điểm lên hả không em đứng ra một bên chờ cho mấy bạn kia đi xong em mới đi dạ chứ không phải là lấy 10 điểm hả rồi đó bây giờ một tiếng luôn á thì cái gì mà nó ra tới một tiếng không em đâu giờ vậy đâu thôi bây giờ mình uh, kiếm cái chỗ nào anh má mình chụp cái hình đó đi kỷ niệm đi kỷ niệm uh, đợt có logo kiến trúc á đúng rồi mình á vậy logo kiến trúc ngay cổng á trên trên á logo xíu em hót ra rồi em bừng biết không phải làm à. phải làm cái logo siêu to lên bố là 5 năm sau phải đi có cái băng rôn <laughs> làm sao thấy mày ờ, đi thì em đi theo tao đi không đi chứ đi không hay là em đi chứ đi chứ em rảnh em đi cái này à hay là gia nhập vô tiếp xúc mùa thi không gia nhập ôi lười lắm lười lắm lười tiếp sức lắm lười tiếp sức à, à. giống giống mấy đứa đứng hò hét nãy giờ đó hét bạn nào ờ, xin xin cho em vô thì em đi ghê yeah. hello em ờ. đeo khẩu trang khó nhận ra quá đón đi có đeo khẩu trang tôi đón dành đi à cũng ra lỗ cũng ra ờ, để vậy tôi đoán được đúng rồi để vậy thôi tôi đoán con có gặp cô trên youtube rồi con nói thầy long con về thầy long ủa sao vậy sao sao buồn ghê khẩu trang không có nhận ra thiệt à. đòn ra muốn ta nhận biết thì đòn ra thái là thầy hả? em là thái nè thái à thái hoàng à, à thái hoàng à, à. thấy mặt bao giờ thấy bao giờ đâu thái nào cô em biết em tính thái hoàng lớp con chơi bữa thứ hai á mà không biết sao gặp cô ở đây luôn dạ yeah. quá lớp chơi luôn sao nhận nó được avatar em đâu có để mặt em đâu